ta sẽ cùng review một bộ Lego mang chủ đề Technic, cùng nhìn qua vỏ hộp nào. Hình ảnh chiếc màu tàu rất đẹp và nét. Bộ này có dành cho trẻ dưới 3 tuổi nhé. Khui thôi. Hôm nay đặc biệt chúng ta sẽ có dụng cụ để mở. Trong hộp sẽ có một bịch Lego, vài miếng city cơ, một lốp xe cao su, một quyển hướng dẫn, bịch Lego thứ hai thứ ba và thêm một lốp cao su nữa nhé. Thank you.